Ui, chặn chặn con dao tua này đổi người chơi rồi mấy ông ạ thích thị là như thế rồi Mới vô đánh ờ, ờ, ờ, lướt lên lướt xuống chết Sao bây giờ định hay thế Điều tôi đéo tin đâu Nếu như bạn có nhu cầu mua PC, nên kiểm máy tính chính hãng với hậu mãi tốt nhất Đừng ngại ngần đến ngay Given nhá. Ờ, Ê, cái, cái, cái, cái gì đây Chết rồi, lủng mẹ boss rồi mấy ông ơi Má, nó, nó pít hai con Ui hay là cho thằng kia đi AD nhỉ Rules are đi AD đi, mà đi AD đi. Như bình thường mình lên á là lên gươm này. Lên gươm có tí hút máu, xong rồi lên giao điện. Rồi xong rồi lên vô cực. Xong rồi làm thêm quả vũ điệu. À là đẹp. Không phải gì nhiều đâu. Mày không biết vì sao người ta ít chơi Zin không? Vì á Vì thường thường nhá Thường thường là 100% Game đéo nào cũng có là uh, ờ, Blitz này, Zed này, Xin Giao này, Savannah này uh, ờ, Annie này, Ari này Tức là những cái con mà nó Nó ờ, Nó focus rất là ghê Thành ra tụi nó không có chơi Zin mấy không ạ Vì con Zin nó không có cái uh, Cái skill chạy Ừ nè em không nhìn mấy chiếc kìa Garen nè Z nè ờ, Savannah nè Blitz em không thấy không bốn con con nào lao nó lao nhau cả thì chạy làm sao được chạy làm sao được hả mấy ông nhưng mà tôi chịu là tôi không có tướng rồi On my way. Cái gì một cái gì bạn? Cái gì hả bạn? Ơ. Cái gì hả bạn? cái gì hả bạn không chết à ờ này này này Đợt này mình không hồi máu trong lấy sim nhỉ Hồi máu trong lê xin thì nó sống được thêm tí Không, ờ, như, như, như, như nhau, như nhau, sẽ bỏ đi Vô, vô, vô, vô, em ơi Không có bị, uh, không bị, ờ, quá không ta On my way nè nè nè nè nè nè xin ơi xin ơi của em của em rồi dạ dạ yeah dạ, rồi dạ, dạ. hay quá xin ơi anh đúng là anh trai của em này này rồi chết mẹ rồi giao xua này chắc chắn là giao xua việt nam rồi phải không ạ bò ơi bò ơi đứng mà Ê, Xì lâu lại Ông bò này ông bò đánh cái gì đấy Đơn thị con giao xua này là con sao giao xua của Việt Nam rồi Không thể nào mà sai được mấy ông ạ Cái gì đấy cái gì đấy cái gì đấy cái gì đấy Cả luôn á Ôi ôi ôi ôi con chết chưa con chết chưa. Anh ơi anh giao xua Việt Nam ơi Ui ăn đáng sợ vãi luôn ạ à. Thế Cái gì đây Rồi Trời đúng Đéo tin được luôn mấy ông ạ Tên lửa siêu đang làm. à! Má tụi mày tấu hai à hai hai hai hai hai hai Hay quá lên xin ơi Ui An đúng là anh trai của em này nai sư nai sư Má thằng giao thua với thằng Alita này nó đéo biết chơi game đâu mà ui, lên xin giờ, lên xin penta giờ. Gì đấy, lên, lên xin này đâu đâu ra Đây, thật đéo và hay ấy được nó phải có những cái thằng như, thế này nó mới gắn được con dao xuông các bạn ê, ê ra ra pháo pháo pháo Al alia tên lửa siêu đăng lạ thì mẹ mày đánh thằng em tao à? tao flash lên tao đánh mày luôn đánh thằng em tao đâu rồi Ôi, ê, ê, ê, Mày đánh thằng em tao Mày đánh bấm à Ngon, ngon, ngon, ngon, được rồi Ôi, ôi Ôi Sao đó vẫn đánh em mình chưa <laughs> Z nha cờ tân Z nha anh đúng là anh trai của em thằng Z sau lưng kìa thằng Z sau lưng kìa thằng Z sau lưng kìa thằng Z sau lưng kìa rồi này này này này drop, full drop. Baron, Baron, Baron, Baron, let go, let go. Chết rồi, thấy mùi lên lục bảo rồi anh em ơi. <laughs> thấy có cái mùi lên lục bảo nhẹ nhàng, thương. Không phải thế chứ. Để gặp tin như này mà không mới lên được chứ. Tí nữa, tí nữa, ráng tí nữa. Ôi, team win là mặt phải tư chứ anh em, mặc phải tư chứ team mà win mặt cũng buồn mà chết. <laughs> <laughs> ngon ngon ngon cố lên cố lên tí nữa ừ. cái gì cái gì hình con cái gì mẹ có thằng lê xin nó gắn không thua mẹ đâu. rồi lê xin này đánh hay thế tí tí tí tí kết bạn em với oh, kết bạn nha thì kết bạn nha kết bạn em với đánh gì đánh hay vậy Ờ, ơi ơi ơi ơi ơi ai mới ăn đấy mẹ thật là đáng sợ mấy em nào mới ăn đấy ra cần tao đánh nhau không thì phải đánh nhau đánh nhau anh gì anh ghét qua đây to rồi à, hình như hình như mình mình chỉnh nhầm spell hay sao chết rồi chết rồi chết rồi một cái pha mà đừng hớ hình đến từ vị trí của ông ông Zenith à, quá không bình tĩnh bình tĩnh không mày bình tĩnh bình tĩnh không mình chết họ đừng cao giao xua à ờ thằng, thằng giao xua này ờ, đổi người chết rồi ui ui kinh đấy chắc chắn giao xua này đổi người chết móc ạ đồng anh em ơi đồng anh em ơi đánh con đánh con đánh con Danger. Ui, chặt chặt con dao tua này đổi người chơi rồi mấy ông ạ Rất thích là như thế rồi Mới vô đánh ờ, ờ, ờ, lướt lên lướt xuống chết Sao bây giờ định hay thế nhiều tôi đéo tin đâu Đéo tin Thề Engage On my way Rồi Ê Baron kìa, Baron kìa, Baron đi, Baron đi, Baron đi. Bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp Baron đi mọi người. Mọi người, mọi người, mọi người, lật lật lật lật cô mọi người. Ui. Win <laughs> rồi, win rồi, win rồi, lúc vào rồi, lúc bào lúc vào rồi Phải thế chứ Làm gì mà 10 game mà gặp gà 10 game được Rồi mọi người nhá, mọi người nhá Mọi người bữa nay đừng có gọi mình là là là, là ông Hoàng gác cổng mật kia mọi người nhá Hết rồi nhá tuy là lên một cái rank thì mà rất là thấp nhưng mà cũng vui không ạ vẫn vui vẫn vui rank này mà trong game á vẫn là thấp vẫn là cùi bắp cũng mà vẫn vui